Có lẽ một ngày rồi em cũng quên anh Ta lại trở về như lúc mình chưa đến Nhưng lần sau gặp chắc không còn biện rịnh Bởi mùa yêu thương đã lỗi hẹn rồi Anh vẫn là anh của ngày cũ em ơi Chỉ khác một điều không còn yêu ai nữa Và những cơn mơ đã thôi không gõ cửa Những đêm chập chờn cho giấc ngủ bình yên chúng mình trở về làm người lạ từng quen nếu có gặp nhau em đừng nên bối rối đường vẫn thênh thang bàn chân quên chờ đợi nở một nụ cười rồi rẽ lối người dưng ánh mắt mùa xa chẳng níu một bước dừng cứ như vậy nhé để lòng thôi vương vấn và để trái tim hiểu ra đừng ngộ nhận thứ mà từ lâu chưa chắc thuộc về mình tất cả chúng ta rồi sẽ phải trưởng thành mọi nỗi đau chỉ còn là quá khứ dĩ vãng không tên chôn vùi điều gian dở mình lại lớn thêm từ cây đắng cuộc đời có cuộc tình nào không chắc trở chia phôi anh vẫn thầm mong em bên người hạnh phúc Còn anh mai này dù bên trong hay đục Cũng phụ lòng riêng đừng đến những con đò Nếu lỡ một ngày tất cả hóa tàn cho Và hai chúng mình đều trở về cát bụi Sẽ không còn gì để cõi trần tiếc nuối Bởi những ngày qua ta đã sống chân tình